Hôm nay Minh Châu xin giới thiệu với các bạn bốn cái loại đá quý nằm trong nhóm corundum, tức là nằm trong nhóm những nhóm gọi là đá quý. này nếu mà đo theo thang độ mốt, tức là cái độ cứng của đá thì nó ở mức độ 9 và 10. Thì nó gồm có kim cương, ruby, sapphire và emerald đây tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy và đặc biệt là trong đây trong những cái mà đã chế tác thành nhánh này thì ngoài ra nó còn có ruby sao à, như các bạn có thể thấy sao của cái cái cái sao của cái nhẫn ruby này và sapphire sang, các bạn có thể thấy cái sang của cái nhẫn sapphire này thì là ruby sao và rabiec sao nó cũng được giống như là giống như là thạch anh mà có sao đó được người ta cho rằng nó rất là may mắn đối với người sở hữu nó hôm nay tôi quay cái clip này để các bạn nhận biết những cái loại đá quý trong trong trong trong nhóm gọi là corundum đó là gồm có ruby sapphire sapphire ruby sapphire và emerald emerald là đá màu xanh lá cây này đây là chiếc nhẫn sapphire xanh và trong hai cái nhẫn này đó là kim cương và zircon tức là kim cương nhân tạo các bạn có thể coi clip này để sau đó mình nhận biết đá quý à, và các bạn có thể thấy được lá quý hình thù nó như vậy đó là gồm cả bốn nhóm đó à, kim cương ruby sapphire và emerald hôm nay sẽ được giới thiệu đến tất cả các bạn đặc biệt ở đây Minh Châu rất yêu quý hai chiếc nhẫn ruby sao và chiếc nhẫn sapphire sao